我们这里。劲够猛，够。哎，来。嗯，将将关将个人关。我来。哎，我手上这手我举不上去。那哪能？ tôi đổi ra trước đổi anh thức lên vai chim mà ra chim thôi làm mẹ ở đây hai đứa ngồi trong này để bố đi bố chụp đâu đâu đâu đâu đâu đâu rộng thân ra ui rồi đấy rồi nào thôi, với cái này gọi cáp treo không cái này nó chạy chậm ờ nhỏ cái này nó chạy chậm thế nên nó mới lâu đã năm giờ chuyện trời tối 7 giờ mới, mới, mới hết mà 5 giờ giờ mới 5 giờ 3 à, giờ mới lên được đến đỉnh đấy Ủa 3 giờ mới lên lên mới đỉnh mới căng ngay bây giờ căng nha căng gì cái này phải sợ cái này cái trò kia chả sợ cái này cái trò điều ở dưới ơi có nước không hiểu phát khu đầy nước uống hết cho ta nhờ nắng nắng có nghe đã à? bố thằng ôi ôi hơi biển xong các khoa không cho bố cởi đâu có buồn cười nhà trong này có ai nhưng mà vấn đề là trong sâu sợ nhiều vi khuẩn ở ấy nhiều vi khuẩn ở trong phòng nhiều hơn nào tí nói chung là nhiều hơn mười bọt ra ừ uống đi uống đi uống nước vẫn phải bỏ ra chạm vào cái gì đó lên tỉnh nó sẽ cái cái sẽ cầm gì uống đi uống đi uống đi là ấy rồi không biết vào đến nhà hàng này ăn sau đi tắm thì sao tiếp uống không chân anh vương xuống sập cao lúc đấy đông gọi vào đây vào đây ăn mà mì đây đẹp hết chỗ này chỗ này đẹp mình không đi vào trong này <laughs> tiếp cảnh thành phố à siêu đẹp đấy đi lên treo thành cái nào ơi để nhìn hai lên hai núi núi xong không ai phải lên lên đây người ta lên rồi được đi có khi đi này không về thì không nhặt nước nhặt nước muộn mất mỏi hai này dàn dặn nước thì tôi muốn vào mình xoài hoa hồng đây nhỉ đâu hoa hồng đâu thầy hoa hồng ở à, đây thì tí nữa vào được gì thì gì đâu này đây cái này đây được đấy là chim Thấy lửa chưa? Có thấy mưa Một người Mưa mưa đâu mưa đâu điều hòa à, đến lúc điều hòa tức là trên điều hòa thả xuống mưa con chào ngô văn huy mẹ người nào chào chào em chào anh em chào anh thức hello ờ, chào nha chào hai anh gặp nhau hai người đang xem nhá ờ anh anh anh anh anh thức đi đâu ấy đi đâu đấy mình xem cái trang này xem cái uh, ảnh trước uh, đăng lên đấy hôm trước đăng lên đi à đi đà nẵng à tòa nhà này không biết ở đây là thành phố nào đang ở Vinpearl này ờ. đang ở Vinpearl Bình Vít ở Đà Nẵng anh hả đẹp quá Đà Nẵng đẹp quá không phải đâu không phải chào Ngô Trọng nhá Trọng chỗ có biết là từ ở đâu đi thành phố nào mà có cái sân bay Cam Ranh không hiểu sân bay cam danh đang xem như thế này nhưng mà sợ anh thức mời nhạc sân à, ờ, mai chào tấn phạm ngô trọng anh thức ờ. anh thức mở nhạc xuân mai mở nhạc xuân mai ôi xuân mai thì cũng không phải dễ mà mà nhạc Doraemon tí đang đi du lịch đi Nam Trung Bộ này yeah. Mấy lúc nay vừa bảo là Đà Nẵng đúng không? Vâng, Đà Nẵng, Đà Nẵng đẹp quá. Vừa bảo Đà Nẵng không, không phải Đà Nẵng đâu. cái xem cái biết là đang ở đâu thì xem cái livestream tối hôm qua ấy có nha ok nhá ờ... chào anh người đang xem nhá Tuấn Phạm anh thức chào anh thích luôn nha chào Huy đẹp trai nhé ok nhá mà tại sao tại sao thì ngại quá <laughs> anh Đức biểu diễn bài nhảy ờ. cha cha cha nhảy cha cha cha đi nhảy nhảy cha cha cha, thôi đây là mình có nhạc ở đâu làm gì có nhảy để em kêu giống nhau đây này nhìn này em bật mà cũng trượt nước này dưới đây đây thành phố đây rồi nhìn mặt ra sao giống sơn đấy nhỉ giống uh, à, ngu ngọc hải sơn mặt này mặt làm quan đấy ờ, mặt Ô, thế không biết ở ngoài này là có mưa không nhỉ ngoài này tình hình là mưa rất là to gió giật cấp 1, cấp 2 nhiệt độ rơi khoảng dưới 30 độ C anh ạ ờ, mưa to lắm sáng này nhưng mà ở đây không mưa đấy quay ngoài biển đây là cáp treo nhá rất là biết đây, ờ, là đâu không lũi à, có biết Lúi đây là đâu không à. đây là Việt Nam dễ quá đây là thành phố nào đây là tỉnh nào đây tỉnh uh, không biết Anh Thức à? Trần Ngọc Công Nguyễn Huỳnh Nguyệt Mai ơi nhảy cha cha cha đi cha cha cha không cha cha cha ở đây chỉ khi nào về mới có nha thôi phần còn lại ngồi đây ngắm thành phố biển tí chào thằng duy anh nhá Khánh đang xem ở đây là Quách Đăng Khánh học lớp chứ không phải là Khánh thì tại bây giờ là 5 giờ 7 phút rồi chào ờ, Nguyễn Anh Nguyễn Duy Anh ờ, Nguyễn Anh Duy em chào anh nhá chào ờ, Duy Anh Nguyễn nhá chào Minh Quang nữa kìa anh Đức đây minh quang nguyễn này chào anh đây minh quang nguyễn này. em cũng đang đi biển cho anh thức xem à, chuyên như thế này à, tuy không bị tuy không bị người khác nói chuyện nhiều nhưng mà nói chuyện Ô. Biển anh thưa ơi. Đây quay cái gì ở ngoài đấy? Bùi biển, biển anh ơi. Cũng, cũng đi biển. Sầm Sơn. Cái này khá cao thì cái này Sầm là Sơn. ngắm được cả thành phố luôn. Ồ, oh, vẫn hai người xem này là nó ảo ấy anh Thịnh à thì có hai hai hai người xem hay là nhiều mấy người xem ấy hay nọ chúng ta bây giờ đang có thì vừa nãy bảy người bây giờ xuống còn năm người xem Nguyễn Văn Tỉnh năm người xem học <laughs> cùng uh, chào Vũ phòng thi cùng phòng chào Vũ Minh Hiếu nhá Vũ Minh Hiếu Vũ khắc đẹp Ôi, nha. Mặt thằng này sao quen quen đấy, đây là quay kết tham đấy à, quay ờ, mặt đấy à. Ai? Bây giờ xuống tí nó ù tai đấy, khó mà nghe đấy. chào anh Đức, ờ, chào em đi áo vào. Ai trời trời. <laughs> vào mặc quần áo vào, không được ra ngày mặc lăng lay thế này bao nhiêu người ta nhìn cho. Sẽ có rất nhiều người nhìn đấy, mình xấu hổ quá. Anh chưa mà anh chưa chào mà anh Thức đã chào em trước rồi. <laughs> rồi ơi Nguyễn Anh Đức vâng, Ôi lần sau đừng có quay ngay trước ống kính đấy nha Nguyễn Anh Đức Tôi máu rồi Rồi nói chuyện Vũ Minh Hiếu Anh thích sắp về chưa Chưa Về còn mấy hôm nữa mới về anh em comment lực lên nói chuyện nó vui à chưa đây là bao nhiêu đứa đang xem mấy hôm nữa thể hôm nào chưa biết nhá mười người xem mười người chín người lúc tăng lúc giảm anh thức ăn tối chưa bây giờ ăn tối rồi đi đâu mà chưa về anh thức ăn tối huynh anh đức thôi thì những cái câu hỏi như vậy thì không trả lời nữa nhé nghe cũng nghe vô duyên Trần Khoa comment đi anh em ơi anh đi vui không anh giai có em ơi vừa rất vui like vừa thì ấn cái lúc vẫn nhỏ cái gì đấy thằng nào mà nghịch ấy quay hai mặt đâu không phải thế đâu điện thoại Nguyễn Văn Tình 12 người xem anh thích đăng ảnh nhiều thế ai báo đăng ảnh người yêu Bác cờ anh Đức em báo em tiền anh sim một sim thôi giờ anh, anh mặc cái áo này đến khi là tôi xuống đến đất là sẽ tạm biệt các bạn luôn đấy à. với cái này nó sẽ không còn dạ. thời gian nữa ơi đau anh thức đẹp không nhưng mà mặc cái áo này đây là cái mũ của của ông của bà hay là của mẹ mình hay sao đấy <laughs> ngũ dân tộc ấy anh thức biết đây là con gì không à đây dạ, biết đây con gì không con trai đây là Doraemon Thế có giống nhau không xem thế hả có giống nhau mất mất bố mất một mắt rồi có giống nhau không <laughs> có giống nhau ừ, đẹp ừ, giống quá nhỉ <laughs> ngồi quay nói chuyện với nhau được nhưng mà ngồi ngắm building của cái thành phố biển thôi thì đang muốn ngồi ngắm building của cái thành phố biển miền Trung thôi à, anh thức không đeo khẩu trang anh à? thức con đi ăn ghẹ không Ôi không có ghẹ kiếp gì ở đây chào Phan Viết Linh nhá ghẹ rất là mệt ghẹ qua ghẹ à, xin lỗi gà thì nhiều cái em ăn nhiều ờ, ngán lắm Nguyễn Thị Thúy môn cô ờ, Thúy ờ, Thị Thúy từ đây con trai con gái không biết bây giờ còn điều gì nói nút đi bây giờ tí nữa khoảng một hai phút nữa là sẽ tắt anh sẽ tắt à ta sẽ tạm biệt mọi người ở đây Nguyễn Văn Bình à, tên là Bình học rốt đấy Bình học rốt rất nhiều không hiểu sao tín hiệu ở đấy ờ, lúc còn đang ờ, lúc tốt lúc thì kém thế nhìn em có rõ không? không có nhìn rõ nhưng chỉ nhìn thấy quay ở trong phòng <laughs> tốt chính thức ơi tặng anh hoa này ừ. hoa gì hoa thơm lắm thơm hoa thơm không biết được không gửi được chào ờ, trung nữa trung hau sờ nhá hả cái gì chào trung ngựa nhá nguyễn văn trung ăn chung và là tối hôm qua tình yêu và tham vọng này cũng hết rồi anh thức bằng đi cắt treo à à không đi vòng quay anh đang anh đang đi lòng quay á em không tưởng đi cắt treo đó là ở đâu có biết không đây là đang ở đâu có biết không đoán chắc chắn là đang ở Việt Nam ai biết rồi nhưng không thể là đang ở đâu thì không biết nha thì không phải ai cũng biết người xem chỉ có người Chào... đi biết còn mình người không, nhà mình, mình không cháu lòng thiêu nhá à Gracias. Ah. voy a...